các cụ nói là kim ngân phá lề luật đúng không ạ tức là ông không có đức thì có nghĩa là ngàn cái đạo luật nó không có giá trị trên tôi muốn nói lại là trong tất cả các nghị quyết từ nghị quyết 6 đến bây giờ đảng chỉ nói đến lòng dân thôi dân nhân dân và đất nước là cái mục tiêu phấn đấu của đảng nhưng các quan chức mà thoái hóa biến chất họ không có đạo đức họ sẽ biến đất nước này thành nó giống như chiến lợi phẩm của họ Đấy, họ cứ nghĩ là họ họ bây giờ họ cầm quyền nó giống như chiến lợi phẩm họ tiến hành chia chác thì đó là một sai lầm vô cùng và đi ngược hoàn toàn với đường lối của đảng